chào tất cả anh em nha thì ờ, cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu tới anh em tất cả những cái dụng cụ để hỗ trợ cho anh em đi đánh bài thì ờ, cái video ngày hôm nay thì mình đặc biệt giới thiệu nhấn mạnh cho anh em xem chú ý tới một cái con máy đánh bài mới thì mình sẽ báo giá cụ thể luôn từng dòng máy cho anh em tham khảo thì hiện tại thì máy đánh bài trên thị trường thì nó sẽ có hai dòng Samsung và iPhone thì mẫu mã nó rất là đa dạng nói chung rất là nhiều mẫu máy để anh em lựa chọn từ iPhone 6 cho đến iPhone 11 ờ, đều có mẫu còn cái phần Samsung thì nói chung mẫu mã rất là nhiều mình đọc không thể nào mà hết được ở đây còn ờ, giá cả của những cái dòng máy đánh bài này thì hiện tại thì ờ, nói chung bây giờ mới dịch xong thì cửa khẩu nó cũng đang còn trục chặt cho nên giá cả của nó cũng chưa được rẻ lắm giá rẻ nhất bây giờ bên mình đang bán một cái máy đánh bài giá rẻ tiền nhất thì nó dao động tầm khoảng à, 6 triệu rưỡi cho đến 7 triệu còn những cái dòng máy mà chung chung tiền á, thì anh em phải bỏ ra tầm khoảng 10 triệu đến 12 triệu thì anh em mới sở máy được một con máy đánh mà nói chung là ổn định còn những cái đời máy cao cấp như là CVK 600 680 700 bây giờ máy mà cao cấp nhất là CVK 700 còn tất cả những cái tên khác đều là máy nhái máy đẻo thì anh em phải chú ý cái phần này khi mà đi mua ờ, máy thì uh, những cái đời máy CVK thì nó sẽ rớt tầm khoảng 14 triệu cho đến 18 triệu thì tùy theo cái à, máy mà anh em lựa chọn tùy theo cái mẫu mã là một nè nó khác chênh lệch nhau cái ở cái phần giá cả là ở cái mẫu mã này, tốc độ đọc bài báo bài với lại những cái chức năng mà tiềm ẩn ở bên trong để hỗ trợ cho anh em chơi những cái bài mà nó khó như là binh sập xám hoặc là binh xấu lá thì uh, máy nào cũng vậy báo chuẩn xác 100% thì máy nào cũng báo chuẩn 100% hết á nó chênh lệch nhau giá cả ở cái phần này thì uh, cái video ngày hôm nay thì mình sẽ test cho anh em coi một cái mẫu máy mới thì mình nhấn mạnh đây là một con máy rất đặc biệt thì nó đặc biệt ở chỗ nào cái thứ nhất là về cái phần giá cả hiện tại thì cái con máy này nó rất là rẻ nó sẽ phù hợp cho anh em anh em không cần phải đầu tư số tiền quá lớn vô những cái đời máy CVK thì đây là một con máy Samsung tên của nó là CVK 7 thì mình sẽ nói cho anh em sơ qua về những cái điểm đặc biệt của con máy này nó có những cái gì mà nó vượt trội hơn những cái đời máy cũ cái thứ nhất là nhìn pin của nó pin của nó thì cái thứ nhất là nó sẽ có hai cục pin máy này gồm có hai pin anh em có thể tháo lắp thay thế nhau mà chơi cho nên cái thời gian của mình vô sòng mình đánh nó sẽ không bị giới hạn đây cái phần pin này thì anh em có thể sạc trực tiếp bằng chuỗi sạc Samsung hoặc là anh em có thể sạc dự phòng nói chung là rất nhiều kiểu sạc rất là dễ pin này đánh hai cục pin này anh em đánh hết thì nó sẽ tầm khoảng 5 tiếng là nó sẽ cạn tùy có cục thì nó sẽ hơn nhưng mà mình báo từ 5 tiếng cho nó chắc thì à, đó là cái phần đặc biệt đầu tiên còn cái phần thứ hai là về cái cấu hình máy thì đây là cái con máy đánh bài của hãng CPK thì anh em nào chơi về những cái con máy thì nghe cái hãng tên là anh em biết rồi CVK là một nhà máy phân phối máy đánh bài nói chung là đẳng cấp nhất trên thị trường nói chung về cái tốc độ đập bài báo bài thì nó nhanh hơn những cái à, hãng khác thì đây là con CVK A7 giá cả rất là rẻ máy gồm có hai pin và đặc biệt một phần ở đây là cái phần này phần này một con máy đánh bài anh em muốn lựa chọn về chơi nó có hiệu quả hay không là nó phụ thuộc tới 90 phần trăm là ở cái phần này là cái phần camera quét bài của máy thì trước đây anh em chơi máy đánh bài rồi á hoặc là anh em đã từng coi những cái video khác thì anh em chú ý kỹ ở cái phần này cho mình ngoại trừ CVK 600 CVK 500 CVK 700 còn tất cả những cái đời máy khác camera đều là một mắt một mắt tức là khi mà anh em vô sòng chơi anh em đặt cái máy ở đây thì bộ bài này nè anh em phải đặt đúng chỗ này ví dụ như camera nằm đây thì anh em phải đặt bộ bài đúng chỗ này thì nó mới báo còn khi bộ bài mà anh em đặt chật đi nó sẽ không báo được nữa còn riêng con máy này thì ở cạnh sườn của nó đây thì ở cái cạnh sườn của con máy này thì nó tích hợp full camera đây nè ở cạnh sườn này là full camera anh em lên mua máy anh em nhìn anh em sẽ thấy được ở đây là nó có nguyên một dàn bóng đèn hồng ngoại anh em lên đây lấy máy mình sẽ gỡ cái này ra cho anh em coi luôn cái dãy camera của nó thì đây là một con máy full camera cho nên cái tốc độ đọc bài nó sẽ nhanh hơn ít nhất là khoảng 10 lần những cái đời máy trước đây và cái phạm vi mà nó quét nó nhìn thấy bộ bài này để nó báo nè thì anh em đặt bất cứ chỗ nào nó cũng báo thì uh, camera nó nằm ở bên cái hướng này cái máy này thay pin được nha, dễ rất là dễ sạc dự phòng hoặc là sạc uh, trực tiếp cũng được hết pin anh em có thể cắm trực tiếp vô anh em đánh không cần phải thay đây cái con máy này giá rất là rẻ nha mình nhắc lại là giá của nó cực kỳ rẻ thì anh em muốn biết cụ thể thì anh em cứ alo cho mình qua hai số điện thoại này mình sẽ báo giá cụ thể cho anh em tại vì ờ, mình không có đưa giá cụ thể lên đây tại vì cái video mình quay thì ờ, ngày này tháng nọ giá cả của nó sẽ bị lên xuống cho nên mình không có báo cố định ở trên đây được còn muốn biết cụ thể anh em cứ alo cho mình thì ờ, cái phần camera của máy này tức là khi mà anh em vô sòng chơi máy thì ờ, camera bên này anh em đặt ở đây thì cái bộ bài này anh em có thể quăng bất cứ chỗ nào đây đặt đây nói chung là trong cái phạm vi từ đây ra là anh em thoải mái thì mình mở máy mình test luôn cho anh em coi để anh em tham khảo cho nó kỹ càng hơn con này là CVK A7 nha thì mỗi một máy đánh bài nó sẽ có cái mật khẩu riêng để mình đi chơi nó sẽ cái phần tan của mình nè đây là cái mật khẩu đăng nhập để vô cái phần chương trình đánh bài anh em không có cái mật khẩu này á thì không thể nào anh em bắt tan người ta được cho nên cái phần mật khẩu này rất là quan trọng còn cái mật khẩu này mình có thể hỗ trợ cho anh em đổi thành bất cứ cái số nào mà anh em muốn cho nên cái phần bảo mật với lại à, kính đáo thì anh em cứ yên tâm thì mình cũng nói luôn tại sao cái con máy này giá của nó bị rẻ thì ở trên đời này không có bất cứ cái dụng cụ nào hoặc là cái thứ gì mà anh em bỏ số tiền rẻ ra mà anh em chơi nó ngon hoặc là mình bỏ tiền rẻ mà mình mua được món đồ ngon đâu thì cái giá của nó bị rẻ là ở phần này bên trong máy lấy cái máy này về anh em có thể hỗ trợ chơi được tất cả các môn bài đây là ở phần ba cây thì anh em có thể đánh liên nè cào ba cây miền bắc đây là rất là nhiều bài còn ở cái phần 13 lá thì anh em có thể chơi tiến lên nè binh sập sám nói chung là phỏm phiết về anh em chơi được hết nhưng mà cái máy này nó đặc biệt giá của nó bị kéo xuống ở cái phần không binh được Ấn Độ máy này không hỗ trợ chơi bài binh xấu lá nha lấy máy về anh em có thể đánh cào liên ba cây nói chung là tất cả các môn trừ bài binh xấu lá bên Ấn Độ nói chung là dân miền Tây anh em miền Tây hay chơi cái bài này rất là nhiều cho nên cái những cái dụng cụ nào mà không hỗ trợ những cái máy nào mà theo như mình để ý thì những cái máy nào mà không có hỗ trợ cái bài đó thì giá của nó cực kỳ rẻ thì đây là cái máy thích hợp nhất để cho những anh em chơi ờ, cào liên ba cây hoặc là binh sập sám lựa chọn về cho mình chơi chức năng của nó với lại ờ, cấu hình của máy thì nó ngang ngửa với lại cái CVK 700 và 600 nó chỉ thua những con máy kia ở cái phần mà binh số lá là không chơi được thôi cho nên cái giá của nó thì anh em lưu ý chỗ đó còn bây giờ mình sẽ mở máy lên mình test thử cho anh em coi camera thì anh em nào xài máy rồi thì chỉ cần nhìn sơ qua mình test sơ qua cái là anh em thấy con máy này nó khác hẳn hoàn toàn so với những cái dòng máy rẻ tiền thì lấy máy á một là anh em lấy hẳn cái con máy mà cao cấp luôn anh em chơi thì anh em sẽ không phải đầu tư đi đầu tư lại hoặc là không có trường hợp anh em về anh em bỏ máy vô chơi mà vẫn bị thua cái thứ hai nếu như mà không bên Ấn Độ thì đây là cái con máy thích hợp nhất để anh em lựa chọn không có con máy nào mà đánh ngon hơn con máy này giá rẻ hơn con máy này thì uh, mình test cái phần camera cho anh em coi nè ở đây thì uh, bóng đèn hồng ngoại và, và camera nằm bên cái nút khóa nguồn này thì bài anh em đặt ra cái hướng của nó thôi đây còn máy tất cả các loại máy đều báo chuẩn xác 100 máy nào cũng vậy không có máy nào báo sai cái phần mà báo sai người ta bảo hành cho anh em tới một hai năm lận cho nên cái vấn đề đó thì anh em không phải lo lỗi lên đổi cái mới đây còn à, cái phần camera này bài này bài này thì mẫu mã mình rất là nhiều tất cả những cái mẫu ở trên thị trường mình đều có còn những anh em nào mà chơi mẫu bài lạ như là bài uh, à, ni lông bài nhựa đây những cái mẫu bài này thì anh em có thể đặt mình in cứ cho mình cái mẫu là mình có thể làm được tất cả các mẫu bài mà anh em chơi còn cái phần camera anh em đặt gần nó cũng báo mà đặt xa đâu ngoài này nó vẫn báo mà đây bài á bộ bài này nó báo cả bốn cạnh bốn chiều nha đây cả bốn chiều nó đều báo này đây anh em đặt chất qua này xíu chất qua bên này xíu nó vẫn báo này. đó khi mà anh em lôi bộ bài qua bên này nè nó vẫn báo được thì à, nói chung là cái hướng là mình phải nhắm về cái hướng camera nhưng mà cái phần chênh lệch này thì nó rất là lớn nên mình sẽ rất là dễ chơi còn cái máy này nữa camera của nó từ ở dưới đất nó quét lên cũng rất là cao nhiều anh em hay dằn ở trên gói thuốc hoặc là đóng tiền thì nó cũng phù hợp đang đặt ở trên một cái hộp như vậy nè nó vẫn có thể báo được cái hộp này nó hơi cao từ dưới đất lên tầm khoảng 8 à, phân thôi vẫn còn cao không như đây khoảng 5 phân với bộ bài thì nó tầm khoảng đây nói chung mình cầm hở lên một khúc này nè cầm ở trên tay hở lên một khúc như vậy à, cái máy này nó reset đang cầm ở trên tay anh em cho nó hở lên một khúc nó vẫn có thể báo được nha cái máy này là cái máy mới cho nên anh em chơi ờ, mình test cho anh em coi thì tí xíu nó lại phải ờ, khởi động lại cho nên nó sẽ không báo hơi cực còn khi mà anh em mua rồi á thì mua rồi nè máy móc mình cài hết cho anh em rồi thì anh em sẽ về lúc mà anh em chơi thì anh em sẽ thoát cái nút này ra đó cho nó thành một cái máy bình thường luôn điện thoại nghe gọi lên mạng coi phim bình thường nha nhưng mà anh em vẫn đánh bài được còn khi mà vô sòng chơi cái phần kính đáo tan tích của mình thì cái máy móc không có mật khẩu thì không thể nào người ta vô được rồi kiểm tra thoải mái nè đây kiểm tra máy thoải mái còn vô sòng á điện thoại mình vẫn xài còn cái phần mà máy nó báo thì anh em sẽ được đeo cái tai nghe đây là cái tai nghe bluetooth của máy đánh bài thì cái tai nghe này nó sẽ kết nối song song một chiều với lại cái máy này khi mà máy này đọc nó sẽ quét lên đây không có bất cứ cái tai nghe nào kết nối được cho nên anh em cứ yên tâm người ta có đeo tai nghe cũng không nghe được còn cái tai nghe này nó rất là nhỏ nè anh em nhìn vô ngón tay mình thì anh em sẽ thấy nó rất là nhỏ thì khi mà anh em nhét sâu vô mình cứ để cái này mình nhét sâu vô thì không thể nào mà người ta phát hiện được cho nên kín đáo thì an tâm không có cái trường hợp mà bị người ta nhìn thấy